Quý vị và các bạn thân mến, một phiên giao dịch có thể được coi là phiên giao dịch cuối năm, cuối cùng của năm 2018. Phiên giao dịch ngày 28 tháng 12 năm 2018. Có thể đối với nhiều anh chị em và các bạn thì nó là một phiên giao dịch hoàn toàn bình thường. Không có điều gì để phải nói ờ, về phiên giao dịch này. Mức giảm điểm 8 điểm cho thị trường ờ, là một cái mức tăng giảm rất là bình thường. Ờ, trước đó thì nó cũng có những cái phiên tăng rồi một phiên giảm như thế này thì bình thường thôi. Nhưng thưa với quý vị và các bạn, đây là phiên giao dịch cuối năm đánh dấu và tổng kết năm 2018. Điều mà quý vị và các bạn cho là bình thường thì chúng tôi lại cho nó là bất thường. Tại sao lại như vậy? Phiên giao dịch ngày hôm nay cảnh báo cho chúng ta một điều mà ít nhà đầu tư nhỏ để ý tới. Nhưng những nhà đầu tư chung và những nhà đầu tư lớn đang khá là e ngại. Với cái việc cảnh báo đỏ, cảnh báo sớm cho một câu chuyện nếu như một đế chế trong thị trường chứng khoán sụp đổ. Đó là đế chế nào? Đó chính là Vingroup. Nếu như trọng số của họ nhà Vin mà sụp đổ thì sao? Câu trả lời đã được trả lời ngay vào phiên giao dịch cuối cùng của năm 2018. Khi Vincom giảm sàn thì Sabico có tăng tới 17 điểm cũng vẫn cướp đi của thị trường hàng chục điểm. Thậm chí nếu như đồng pha của thị trường mà không có GAT, không có Sabico, không có BIDV mà nó chỉ cần tham chiếu và xanh nhẹ hơn một chút thì rõ ràng cái sự sụp đổ của cái đế chế Vingroup nó sẽ đưa thị trường thành thảm họa. Tại sao tôi lại nói như vậy? Tại vì không khó để nhận ra rằng trên thị trường của chúng ta có 3 khu vực rất được quan tâm. Khu vực thứ nhất là gì? Là các cổ phiếu trọng số lớn liên quan tới blue chip già cỗi gồm Bảo Việt, Vinamilk, Sabico và gì nữa? Masan và một số cổ phiếu già cỗi khác. Lĩnh vực thứ hai chúng ta thực sự quan tâm và chiếm trọng số rất lớn trên thị trường đó chính là nhóm ngân hàng và không còn nhóm nào khác ngoài nhóm Vincom họ nhà Vin, Vinhome, Vincom mà là những cái là nhóm chiếm một cái trọng số rất là cao. Rõ ràng trong một cái giai đoạn giảm điểm trong giai đoạn trước đó từ tháng 4 năm 2018 họ nhà Vin gần như là không có sự xê dịch về giá. Và ngày hôm nay thì VIN giảm về 95.3 cách đây 2 tuần 2 tuần tôi có trao đổi với ờ, một ờ, bạn khá là nổi tiếng trên thị trường là chủ tịch ờ, của một cái hiệp hội một cái hiệp hội đó là hội hiệp hội chiêm tinh tài chính bạn Trương Minh Huy tôi có hỏi một câu hỏi nói đùa là nếu như bây giờ được chọn một cổ phiếu để bán khống thì bạn chọn cổ phiếu nào và một câu trả lời làm tôi khá là bất ngờ đó chính là Vingroup tôi hỏi lại là lý do tại sao thì uh, anh Trương Minh Huy gần như là không hề nói gì tới các vấn đề hoạt động kinh doanh tài chính anh ấy chỉ nói ba điều một là xu hướng hai là điểm kháng cự của MA 100 và MA 200 ba là là gì ạ? Là cái điểm mà buộc các nhà đầu tư và các tổ chức phải bán bớt cổ phiếu. Và tôi không tin vào điều đó. Tôi không hề tin bởi vì với việc mở mới VinFast với việc chuẩn bị khai trương uh, Vin uh, nhà xe máy điện rồi làm các dự án kinh khủng khiếp rồi sắp tới đây khai trương đồng loạt đưa tổng mức uh, tổng cái số lượng cửa hàng của Vinmart cộng lên tới cả hàng nghìn cửa hàng với việc trong phiên trong cái ngày mai là ngày 29 tháng 12 sẽ khai trương đồng loạt 117 cái chi nhánh rất rất nhiều các sự kiện liên quan đến họ nhà Vin làm sao mà có thể bán khống được ông muốn chết à thế mà nó lại có thể đã xảy ra và anh ấy nói cho tôi một điều rằng nếu mất 98 nếu mất 98 thì Vin sẽ đi rất là xa và hôm nay chúng ta chứng kiến cảnh Vin com giảm sàn. Có thể nhiều người sẽ không tin vào điều này bởi vì là hàng cổ phiếu này nằm trong tay các big boy làm sao mà có thể giảm sàn được. Thế mà hôm nay nó diễn ra. Nó diễn ra vào phiên ngày hôm nay kết hợp với câu chuyện là thị trường suy yếu. Thị trường suy yếu nó đã làm cho chúng ta dấy lên một cái hồi chuông là nếu như một tập đoàn kinh tế thực sự mà về ngoài mặt đời thường thì chúng ta không khó để nhận ra nó đã chiếm một cái tỷ trọng rất cao trong nền kinh tế xã hội nó gần như là đang chiếm cái thế thượng phong của nền kinh tế nó đứng vai trò độc tôn trong nền kinh tế ở đa ngành nghề bất động sản tiêu dùng sản xuất xe máy ô tô tủ lạnh điều hòa nói chung là tất cả và tôi chưa nói đến câu chuyện ngoài ngoài hoạt động kinh doanh nhưng trên thị trường chứng khoán nó cũng là độc tôn về tỷ lệ độc tôn về tỷ lệ chi phối trên thị trường chứng khoán Việt Nam và nó chi phối mật thiết tới VN30, chi phối mật thiết tới VN Index. Và nếu, đây là tôi đặt nếu, và nếu như họ nhà nó rú nhau lao đầu xuống Thực ra thì là rú nhau điều chỉnh thôi Dùng từ lao đầu thì nó hơi hơi có gì đó hơi bi quan Bởi vì nó chưa điều chỉnh Nó chưa hề điều chỉnh trong cái đoạn vừa qua Và nếu như nó lao đầu xuống Nó cùng nhau là điều chỉnh nhẹ nhàng thì chuyện gì sẽ xảy ra thì chuyện gì xảy ra nếu trường hợp này xảy ra thì anh chị và các bạn sẽ đón xem thị trường chứng khoán vào năm 2019 khi Vincom và họ nhà Vin bước vào chu kỳ điều chỉnh. Chúng ta sẽ nói về chủ đề này nhiều hơn nữa, sâu hơn nữa và lắm hơn nữa. Nhưng cái video ngày hôm nay là cái video tổng kết cuối năm 2018 tạm là tổng kết bởi vì hết tuần này còn một phiên giao dịch hình như là chúng ta được nghỉ luôn hay sao ấy thứ hai tuần sau là ngày 31 tháng 12 tuy vậy như chúng ta được nghỉ theo lịch và phiên hôm nay được gọi là phiên tổng kết hết năm 2018 một cái năm nó gọi là năm gì nhỉ năm nay là năm gì ta tôi chẳng nhớ là năm này là con gì là tý xỉu dần máu thìn tị ngọ mùi thân rõ rồi cơ hơi biết là năm con gì nhưng mà tóm lại là năm nay thật sự là một năm không mấy may mắn đối với dân đầu tư tài chính, đối với dân đầu tư Bitcoin và cũng chẳng may đối với dân đầu tư bất động sản lắm. Và à đúng rồi, năm con chó các bạn. Năm con chó nên là nó đúng như đúng là đúng là cái năm nó như con chó luôn. Đấy. Năm 2018 là năm con chó và đúng là nó năm năm như con chó, đúng là như vậy. Đen như chó luôn, đúng là như vậy luôn. Và phiên cuối cùng chúng tôi muốn điểm qua thông tin một chút trên thị trường để chúng ta có góc nhìn đừng quên chúng ta có thể nói chuyện trên trời dưới biển có thể nói chuyện phân tích tài chính có thể nói câu chuyện phân tích kỹ thuật có thể nói phân tích dòng tiền có thể nói phân hành vi của các nhà đầu tư nhưng đừng quên những cái tín hiệu rất rất nhỏ đó là những tín hiệu trả về mặc dù nó yếu ớt mặc dù nó chỉ là một tín hiệu le lói nhưng đó là những tín hiệu cảnh báo rất chi là quan trọng đối với toàn thể các nhà đầu tư nếu muốn sống sót trên thị trường chứng khoán vào năm 2019, năm 2020 thì một lời khuyên chân thành đối với tất cả anh chị em và các bạn là hãy dùng mắt và đầu để suy nghĩ về những tín hiệu trả về từ thị trường dù nó chỉ là rất nhỏ. Việc quản trị rủi ro là cần thiết và chúng ta đừng quên là đề phòng những cái rủi ro. Chúng ta hoàn toàn có quyền quyết định tham gia hoặc không tham gia Tất cả những thứ chúng tôi chia sẻ đều mang ý nghĩa là tham khảo. Anh chị hãy coi đó là những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm để làm dày lên cái cái quá trình ra quyết định của mình và mong rằng là kết thúc năm 2018 năm con chó đen như chó năm 2019 chúng ta sẽ đỏ hơn, sẽ làm ăn tốt hơn, sẽ tích cực hơn. Gửi lời chúc ờ, tới anh chị em và các bạn à, năm mới 2019 19 nhiều thành công sức khỏe và đặc biệt là hãy thận trọng trên thị trường cũng như là luôn giữ được cái trạng thái cảm xúc tốt nhất có thể Cảm ơn quý anh chị em và các bạn đã đồng hành đừng quên xem những video tiếp theo ở bên đây góc này à, chúng tôi sẽ để những video hay tại góc này à, góc trên bên phải màn hình quý anh chị em và các bạn và đăng ký kênh để cập nhật những video video hữu ích mới và hữu ích à, nhanh nhất có thể cộng với việc đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng like, chia sẻ và luôn luôn để lại những bình luận bất kỳ nếu anh chị muốn. Xin chào và hẹn gặp lại.